Xin chào anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị đến với chuỗi nhật ký đầu tư 69 cổ phiếu. Trong chuỗi nhật ký này, AZFIN sẽ mang đến những thương vụ đầu tư mà chúng tôi đã thực hiện từ năm 2007 đến nay nhằm mục đích thứ nhất mang lại những kiến thức và kinh nghiệm đầu tư thành công trên thị trường chứng khoán đầy tiềm năng nhưng cũng có vô số cạm bẫy. Thứ hai, cung cấp những phân tích, đọc vị và định giá về 69 doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam, giúp anh chị rút ngắn được thời gian nghiên cứu từ 3 đến 5 năm. Thứ ba, đúc kết ra những bài học quý giá để anh chị áp dụng vào đầu tư chứng khoán một cách hiệu quả. Từ những mục đích trên, AZFIN mong muốn giúp anh chị có được bản đồ chỉ dẫn nhằm xây dựng được một kênh tài sản sinh lời cao, bền vững, lâu dài, hướng đến tự do tài chính. Nếu thấy nội dung hữu ích anh chị hãy chia sẻ đến nhiều người hơn để cùng AZFIN Việt Nam lan tỏa giá trị gặt hái thành công cho tất cả các nhà đầu tư chúng ta. Hôm nay tôi sẽ thay mặt AZFIN Việt Nam bắt đầu trình bày phần 1 trong cái chương trình Nhật ký đầu tư 69 cổ phiếu của AZFIN Việt Nam từ năm 2007 đến nay. Thì à, đầu tiên là cổ phiếu FPT thất bại đầu đời và thành quả ngọt ngào. Đối với chúng tôi thì à, lần đầu luôn khó phai, thậm chí là để lại những kỷ niệm càng sâu trong tâm trí mãi về sau. Và FPT là một cái cổ phiếu đầu tiên và như vậy đây chính là cái cổ phiếu mà khi tôi tham gia vào thị trường chứng khoán từ năm 2007 thì đã đầu tư đầu tiên. Thì uh, cổ phiếu FPT niêm yết ngày đầu tiên vào ngày 13 tháng 2 năm 2006 với mã FPT. Giá giao dịch phiên đầu tiên là 400.000 đồng trên một cổ phiếu. Thì sau rất nhiều lần chia tách thì tương đương với giá 19.3 vào cái thời điểm à, đầu tháng 3 năm 2022 này. Thì ngày 27 tháng 2 năm 2007 thì FPT đã tạo đỉnh lịch sử cao nhất phiên là giá 672.000 đồng trên một cổ phiếu tương đương với giá 31 hiện nay thì uh, hồi đó với giá 672 này thì P của uh, ờ, FPT sau này chúng tôi mới tính lại thì đâu đó nó khoảng độ 80 lần 90 lần đó và ngày mùng 9 tháng 5 năm 2007 thì uh, tôi uh, nhờ một anh bạn mua được 10 cổ phiếu ở trên cái tài khoản của anh ý uh, với giá là 500k một cổ phiếu thì tương ứng với đó chính là 5 triệu đồng thì hồi đó thì chia sẻ với anh chị việc mở tài khoản nó cũng rất khó khăn nó không phải đơn giản chính vì thế cho nên tôi cũng đã phải nhờ anh bạn mua cho thì đến ngày 21 tháng 5 năm 2007 thì cổ phiếu này chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ 50% tức là có 10 cổ phiếu như tôi mua thì đâu đó được thưởng 5 cổ phiếu như vậy tổng số lượng cổ phiếu tăng lên là 15 cổ phiếu thực sự ngày đó à, chúng tôi cũng không để ý cái chuyện này và tôi cũng không biết là mình có 50% cổ phiếu đâu ạ mãi sau này thì mới nhận ra điều đó mà thôi thì đến ngày 27 tháng 7 năm 2007 thì tôi bán giá 250.000 tôi nhờ anh bạn bán ra thì tôi cứ nghĩ rằng là mình chỉ có 10 cổ thôi bán ra 250k tức là mình lỗ tới 50 phần trăm nhưng thực tế thì sau này cùng ngồi lại tra soát thì thấy rằng à mình còn được thêm 5 cổ phiếu thưởng cơ mà chính vì thế cái lỗ của tôi lúc đó thì chỉ là 25 phần trăm mà thôi thì tương ứng với lỗ mất 1,25 triệu đồng thì à, thời điểm này năm 2022 thì 1 triệu 250 ngàn này thì về cơ bản nó cũng rất là nhỏ không có gì cả Tuy nhiên vào cái thời điểm à, 2007 thì đó là một cái số tiền rất rất lớn đối với một cái người vừa mới tốt nghiệp cấp 3 như thôi. thì nó tương đương với khoảng độ 2 đến 3 tháng tổng chi phí sinh hoạt, ăn uống vân vân của một sinh viên đại học. Thì tôi nhớ rằng năm 2007 tôi đi học ở ngoài Hà Nội thì đâu đó một suất cơm chúng tôi ăn đâu đó khoảng một ngàn rưỡi đến hai ngàn đồng. Đúng không? Thì tức là cái này nó mất của tôi đâu đó khoảng độ 800 suất cơm. Đúng không? Tương đương với thời giá bây giờ có lẽ là tương đương với khoảng chục triệu đồng. Đó là một số tiền khá lớn và nó là một cái ám ảnh tôi cái hồi đó vì một cái số tiền mất khá lớn là như vậy đúng không tuy nhiên um, nó cũng không phải là một cái gì đó quá nặng này. thì ở trên đây là cái biểu đồ của cái cổ phiếu FPT cái điểm vàng đầu tiên chính là thời điểm tôi mua và điểm vàng thứ hai là là điểm bán đúng không ạ và nhiều quý vị bảo ô nhìn trên biểu đồ tôi thấy uh, giá ông mua ở đâu đó nó tương đương với khoảng uh, à, 30.000 thôi đúng không ạ hai mươi mấy ba mươi nghìn thôi làm gì mà lên tới 500.000 một cổ phiếu thì cái biểu đồ kỹ thuật này ấy về cơ bản là họ điều chỉnh sau mỗi lần uh, công ty chia cổ tức công ty phát hành thêm cổ phiếu vân vân thì nó điều chỉnh như vậy đấy ạ còn thực tế hồi đó giá cổ phiếu này rất cao và giá kỷ lục của kỷ lục FPT là 672.000 đồng tạo đỉnh vào ngày 27 tháng 2 năm 2007 đúng không? còn nếu nhiều người người ta chia sẻ về FPT lên một triệu đấy là người ta không có ở thời điểm đó đâu và người ta chỉ nghe mang máng và người ta nói cho vui mà thôi đó. Ờ, vậy thì ờ, lý do vì sao tôi lại mua cái cổ phiếu FPT này thì thứ nhất FPT là công ty tư nhân hùng mạnh nhất Việt Nam thời bấy giờ xin chia sẻ nó là công ty mạnh nhất thì thời 2005 khi tôi còn đang học cấp 3 thì ờ, tôi thường xuyên thêm xem cái chương trình thời sự thì họ cũng nói nhiều về cổ phiếu rồi thậm chí là phỏng vấn rất nhiều về những anh chị làm về cái ngành à, chứng khoán cổ phiếu này thì hồi đó nổi lên FPT là tập đoàn có thể nói là danh giá nhất trong cái khối tư nhân bên cạnh đó thì có một cái công ty khác cũng rất nổi đình nổi đám thời đó đó là công ty Kinh Đô thì bây giờ đổi tên thành Kido đấy thì hồi đó Kinh Đô thậm chí còn có ý tưởng và mong muốn liêm yết trên sàn chứng khoán quốc tế ví dụ như Singapore hay Hồng Kông ở ờ, cái giai đoạn đó cơ phải nói thì hồi đó FPT Kindle là những doanh nghiệp rất mạnh mẽ rất mạnh mẽ và FPT có thể nói là cái niềm ao ước của tất cả những cái người trẻ chúng tôi và những anh chị trước đó vài tuổi ao ước được làm cho FPT phải nói là như vậy và sau này khi à, đi học đại học rồi là đi tiếp xúc với nhiều người nhiều chương trình thì chúng tôi thấy rằng họ thường xuyên lấy cái văn hóa doanh nghiệp của FPT lấy cái sự phát triển của FPT làm những cái ví dụ cho sinh viên ngồi học ở trên ghế nhà trường đó là một cái điển hình thành công chính vì thế cho nên uh, chúng tôi và cá nhân tôi bị thu hút rất nhiều bởi cổ phiếu này và thứ ba là năm đó tôi nhìn lợi nhuận FPT tăng kinh khủng khiếp 2004 đâu đó tôi thấy có mấy chục tỷ thôi mà đến hết 2006 lợi nhuận đã lên đến hơn 400 tỷ rất cao đúng không ạ và chúng tôi nhận thấy cái hiệu quả kinh doanh thì rất cao thì 100 đồng vốn bỏ ra thì một năm lại tới 80 đồng thì sau này tôi mới hiểu đó là chính là cái chỉ số ROE tức là Return on Equity chứ còn ở thời điểm đó thì chúng tôi cũng không có một cái khái niệm hay ý niệm nào về cái việc phân tích hay đánh giá các cái chỉ số của cổ phiếu cả thì đây là những cái gì đó nó rõ ràng nhất về cái cổ phiếu này mà chúng tôi biết được và chúng tôi đưa ra quyết định đầu tư à, và cái lý do thất bại ở đây là gì thực tế lý do thất bại thì tôi cũng chưa nhận ra luôn đâu mãi sau này tôi mới nhận ra đó là định giá quá cao thì đến cuối năm 2007 thì tôi đi học ờ, chứng khoán ở bên ủy ban chứng khoán nhà nước à, và tôi mày mò thì tôi thấy à định giá lúc tôi mua giá 500k là đâu đó nó khoảng 67.78 lần tức là một mức rất rất cao thì uh, hồi đó nhìn sang cái thị trường chứng khoán Mỹ thực ra không phải hồi đó đâu mà mãi đến 2010 2011 thì chúng tôi mới nhìn sang thị trường chứng khoán Mỹ thấy rằng à, của cả thị trường ấy, nó đâu đó có 16 đến 20 lần mà thôi vậy tại sao ở mình lên tới 46 47 lần và riêng cái cổ phiếu FPT này lên đến 67.78 lần nó quá cao thì cái việc nó giảm nó mất giá là một điều hết sức bình thường ạ thứ hai là chúng tôi nhìn toàn bộ vào cái lợi nhuận quá khứ để đoán tương lai của cổ phiếu tức là tôi cho rằng à trong quá khứ nó tăng lợi nhuận toàn trăm phần trăm vậy 2007 2008 2009 2010 nó sẽ tăng lợi nhuận rất cao rất cao thì ờ, gần đây ngay cả gần đây thì rất nhiều các cái bạn trẻ những nhà đầu tư chứng khoán vẫn khá ngây thơ khi mà dự báo tăng trưởng lợi nhuận tương lai của doanh nghiệp thì quý vị lấy lợi nhuận tăng trưởng lợi nhuận 3 năm hoặc 5 năm trong quá khứ rồi chia trung bình ra rồi từ đó áp vào cho rằng tương lai sẽ tăng như thế thì đó thực sự là một cái điều gì đó nó rất rất ngây thơ của những người gọi là mới chập chững vào thị trường chứng khoán mà thôi thì ờ, đến năm 2010 thì chúng tôi mới thoát được những cái tâm lý này đúng không? thì từ đó à, chốt lại về cái vấn đề lý do thất bại chính đó là thiếu kiến thức trong đầu tư chứng khoán thì đây cũng là một cái điều rất phổ biến. Bởi vì trước năm 2014 thì rõ ràng gần như 99,99% ,99 nhà đầu tư, thậm chí chủ tịch các công ty chứng khoán lớn rồi vân vân, họ đầu tư cổ phiếu theo cái kiểu cảm hứng, theo cái kiểu ngẫu hứng thôi chứ cũng không có phân tích đánh giá một cái cách bài bản chuẩn chỉ nào cả. Đó và tất cả đều gọi là thiếu kiến thức. Thậm chí có rất nhiều các cái chủ công ty chứng khoán đã phải phá sản và phải thốt lên rằng đây là một cái thị trường cơ bạc và phải từ bỏ nó ngay. Rất nhiều chủ công ty chứng khoán. À, minh chứng đó là cái giai đoạn bùng nổ thị trường chứng khoán 2007, 2008 thì có tới khoảng 108 công ty chứng khoán được thành lập và phát triển. Nhưng mà đến nay cái số lượng công ty chứng khoán gọi là còn hoạt động cơ bản có hoạt động bình thường một chút thì đâu đó cũng chưa đến một nửa số đó đâu ạ còn lại chết rất nhiều mua bán sát nhập rất nhiều đó chính vì thế cho nên cái kiến thức là một cái lý do thất bại chính ở trên cái thị trường này tiếp theo không dừng lại ở cái việc bán cổ phiếu năm 2007 thì tôi vẫn ờ, luôn đau đáu với cái cổ phiếu FPT này trong đầu trong suốt những năm sau sau đó rất dài và đến năm 2013 thì chúng tôi lại quay lại với cái cổ phiếu đầu tiên này đó là chúng tôi đã mua tích sản cái cổ phiếu FPT từ năm 2013 có những lần chúng tôi tất nhiên có bán ra trong 8 năm qua nhưng mà số lần bán ra nó rất nhỏ và rất ít chủ yếu chúng tôi mua và nắm giữ cái cổ phiếu FPT từ 2013 rất nhiều đến tận bây giờ là ở ờ, giữa năm 2022 thì vẫn duy trì nắm giữ thì ờ, ở những cái khung vàng đây chính là những cái thời điểm chúng tôi mua cổ phiếu FPT thì chúng tôi mua cổ phiếu FPT kéo dài từ 2013 đến đâu đó đến um, giữa năm 2017 đó. rồi sau đó chúng tôi tạm dừng do cái thị trường chứng khoán tăng mạnh quá và lại quay lại mua vào cuối năm 2018 đến giữa năm 2019 đúng không ạ giữa năm 2019 và đến uh, từ giữa 2019 đến 2020 thì nó hơi cao thì chúng tôi lại không mua nhưng mà sau đó sau đó từ đầu năm 2020 thì chúng tôi lại bắt đầu mua cổ phiếu đó đến gần cuối năm 2020 nghỉ một thời gian rồi lại tiếp tục mua cái cổ phiếu FPT này cuối 2020 đến giữa năm 2021 và à, từ cái tháng à, 4 chính xác là từ tháng 4 năm 2021 thì chúng tôi lại tạm dừng mua FPT do định giá nó lên PE khoảng 22 20 đến 22 lần và chúng tôi lại bắt đầu mua lại cổ phiếu FPT từ cuối 2021 đến đầu 2022 này khi mà định giá của nó với PE dưới khoảng độ 19 lần chẳng hạn chúng tôi lại nhặt vào thì trải qua cái thời gian à, đầu tư FPT từ 2013 đến năm 2022 cái thành quả thu được nó từ nó rất tốt trung bình lợi suất của chúng tôi đâu đó trong cái giai đoạn này à, lợi suất kép bình quân mỗi năm từ cái cổ phiếu FPT này đâu đó cũng được khoảng độ 28 đến 33 phần trăm 33 phần trăm thì thực ra cái này nó sẽ biến động theo uh, cái giá cổ phiếu hàng ngày mới được ví dụ giá cổ phiếu sắp tới đùng cái tăng 7% dĩ nhiên nó làm lợi suất chung của năm qua tăng rất mạnh và nó giảm 7% thì nó lại làm cái lợi suất giảm rất mạnh tuy vậy trong hơn 8 năm qua thì cái lợi suất trung bình đâu đó đến thời điểm ngày 20 tháng 3 năm 2022 thì đâu đó nó cũng sấp xỉ là 30% lợi nhuận kép một năm tức là trong 8 năm thì lợi suất đâu đó tăng gấp khoảng hơn 10 lần hơn 10 lần đúng không? đó chính vì thế cho nên cái cổ phiếu FPT này nó mang rất nhiều những cái kỷ niệm cũng như là nỗi đau và cuối cùng là một cái thành quả rất lớn lao từ cái cổ phiếu này à, lý do mà chúng tôi mua tích sản sau này từ 2013 thì uh, rõ ràng uh, đó là có một cái sự phát triển rất lớn từ cái việc hiểu biết hơn về phân tích cũng như là đầu tư cổ phiếu. Thì trước năm 2016 thì chúng tôi mua FPT vì một câu duy nhất đó là rạch là chính thì định giá PE lúc đó nó khoảng độ 6.5 đến 10 lần thì chúng tôi mua chủ yếu vào cái giai đoạn mà 6.5 đến 8.5 lần thì định giá rất rẻ chúng tôi mua với một cái cổ phiếu dù sao cũng được đánh giá là hàng đầu Việt Nam đúng không ạ đúng không rồi thứ hai là cổ tức tiền mặt của nó rất cao à, cổ tức tiền mặt của FPT thường trả hai đợt đợt đầu 1.000 đợt sau cũng 1.000 thì như vậy nếu mà những cái năm nó không chia cổ phiếu thì nó cũng được 2.000 đồng mà hồi đó thì chúng tôi mua cổ phiếu 2013 chẳng hạn thì giá khoảng 35 đến 40 ngàn đồng 42 ngàn đồng như vậy cái tỷ suất cổ tức cũng tương đương với khoảng độ 5 phần trăm đúng không ạ trong khi lại còn chia cổ phiếu nữa thứ ba mà tôi để ý đến cái cổ phiếu FPT này giai đoạn đó đó là đó là nó không bị giảm giá không bị giảm lợi nhuận trong cái giai đoạn suy thoái 2010 11 12 13 nó không hề giảm lợi nhuận mà nó vẫn giữ vững được cái lợi nhuận đó trong khi nó cũng gặp vô vàn những khó khăn ví dụ như ngành chứng khoán kém thì cái công ty chứng khoán FPTS cũng sẽ rất kém rồi là ngành ngân hàng thì rơi vào phải nói là cái vũng vầy của khó khăn nợ xấu đâm đìa cái ngân hàng tiên phong banh do FPT đầu tư rất lớn vào đó thì thậm chí còn suýt nữa bị vào danh sách ngân hàng không đồng cơ nhưng sau đó thì có tập đoàn à, đồ di của gia đình nhà ông Tú, ông Phú đã mua vào cái cổ phiếu Tiên Phong Banh này và từ đó vực dậy cái ngân hàng này trở thành một ngân hàng rất là mạnh mẽ, uh, phát triển rất tốt thời điểm hiện nay. Đúng không ạ? Thì tóm lại cái lý do mua trước 2016 là chủ yếu rẻ, PE thấp, cổ tức cao và doanh nghiệp tương đối ổn định. Và sau năm 2016 thì chúng tôi lại càng nghiên cứu kỹ hơn về cái cổ phiếu FPT này khi mà chúng tôi cũng đã có những cái thành quả nhất định từ cổ phiếu này thì chúng tôi nhận thấy rằng FPT lột xác hoàn toàn và đó chính là cái lý do mạnh mẽ nhất mà chúng tôi tích cực gom cái cổ phiếu này thì uh, một cái lợi thế cạnh tranh của FPT đang ngày càng mạnh họ xây cho mình được một cái hệ sinh thái rất tốt uh, về cái lĩnh vực công nghệ thì họ đẩy rất mạnh thì công nghệ ở đây thì người Việt Nam là cái dân tộc học toán rất nhiều rồi dân số trẻ rất nhiều chính vì thế nó rất là thích hợp cho cái nguồn lực cung cấp cái nguồn nhân sự để có thể phát triển mạng công nghệ thông tin đó là cái điều rất hiếm có Việt Nam là nước đông dân số thứ 14 15 thì rồi đúng không ạ và lại còn học toán nhiều nữa đó. rồi giá nhân công lại rất rẻ để làm cho cái lợi thế của FPT rất lớn trong cái vấn đề này thì uh, ngoài ra FPT còn có lợi thế riêng đặc biệt của mình đó là họ xây dựng cả mảng giáo dục vân vân trong một cái hệ sinh thái khép kín từ đó họ có thể cung cấp cái nhân sự chất lượng cho cái mảng công nghệ cũng như mảng viễn thông rồi mảng công nghệ và viễn thông lại là làm nơi để thực hành thực tế thực tập cho các sinh viên thì từ đó thúc đẩy mạng giáo dục phát triển cũng rất tốt rồi là giai đoạn đó chúng tôi đánh giá là cổ phiếu sẽ tăng trưởng tốt nhờ vào cái mảng công nghệ thông tin nó đang ngày càng mạnh mẽ bên cạnh đó là mảng viễn thông của FPT với uh, uh, liên quan đến uh, mạng internet là chính rồi là có cái tờ báo VN Express ấy, thì nó phát triển rất là tốt rất là tốt thì chúng tôi nhìn thấy sự tăng trưởng đó à, và đặc biệt là FPT đã thoái vốn khỏi rất nhiều những cái doanh nghiệp những cái công ty mà không nằm trong cái lợi thế cạnh tranh của họ ví dụ họ thoái vốn đỡ khỏi chứng khoán FPT họ thoái vốn khỏi ngân hàng Tiên Phong Banh chỉ còn giữ rất thấp rồi sau đó là họ bán cổ phần cho bán cổ phần của FPT Retail tức là bán lẻ đấy đó thằng ờ, có mã chứng khoán FRT đấy bán đỡ hơn một nửa đi chỉ còn làm công ty liên kết liên kết thôi rồi sau đó thì nó lại bán tiếp cả uh, cổ phần tại công ty FPT Distribution và bây giờ đổi tên thành FPT Sinet Distribution đó thì để làm cái công ty liên kết và tập trung mọi nguồn lực tốt nhất cho cái mảng công nghệ cũng như cái mảng viễn thông và một mảng mới nữa là mảng giáo dục để làm mạnh mẽ hơn cái lợi thế cạnh tranh của họ và từ ngay từ cái thời năm 2016-17 chúng tôi đã dự báo rằng FPT sẽ trở lại rất tốt huyền thoại trở lại trở lại rất tốt và thực tế cái kết quả kinh doanh của FPT tăng trưởng khá là ấn tượng bất chấp những cái thời gian khó khăn như Covid hay là những cái thời gian khó khăn như 2019 2020 đúng không ạ rồi tiếp theo cái yếu tố quản trị lãnh đạo FPT thì chúng tôi đánh giá là xuất sắc Trước đó thì FPT cũng khá chệch choạc khi chuyển giao thế hệ à, từ cái thế hệ à, Bắc Bình, đúng không ạ? Bắc Thành Nam, vân vân. Thì hồi đó thì chuyển giao cho CEO mới đó là anh à, Trương Đình Anh. Thì anh Trương Đình Anh thì tính cách mọi thứ thì anh ấy khá là quyết liệt, mạnh mẽ, thẳng thắn. Từ đó về một mặt nào đó thì có thể tác động khá tích cực đến FPT. Tuy nhiên về mặt tổng thể thì anh lại không hài hòa được những cái công thần những cái gọi là trụ cột cũ có tuổi cũ đúng không ạ rồi là không cân bằng được giữa trẻ và già đúng không ạ từ đó làm cho cái FPT này đã chậm tiến mất mấy năm rồi sau đó thì uh, uh, chú Bùi Quang Ngọc thì đã thay thế anh Đình Anh uh, làm CEO của tập đoàn và từ đó đưa cái tập đoàn phát triển một cách khá là bền vững và đặc biệt gần đây nhất trong đôi năm gần đây thì anh Khoa À, là một người trẻ nhưng mà lại là người kết nối được giữa hai cái lớp thế hệ khác nhau từ đó giúp cho FPT vẫn phát triển một cách rất bền vững ở bên cạnh đó thì cũng có uh, phó tổng anh Phương làm công tác tài chính phải nói là một trong những giám đốc tài chính xuất sắc nhất Việt Nam hiện nay cùng với giám đốc tài chính của uh, Masan của uh, Hòa Phát của Vinh là những đại diện rất ưu tú cho cái việc quản trị tài chính ở Việt Nam nó cũng góp phần đóng góp vào kết quả kinh doanh tốt và cuối cùng định giá cổ phiếu cổ phiếu FPT vẫn rất rẻ tuy rằng nó có rất nhiều sự thay đổi lợi thế cạnh tranh mạnh hơn tăng trưởng tốt hơn lãnh đạo xuất sắc hơn quy mô công ty lớn hơn nhưng mà định giá cổ phiếu vẫn đâu đó phần lớn thời gian là ở mức PE khoảng 8 đến 11 lần phải nói là một mức rất hấp dẫn bởi vậy cho nên là chúng tôi cũng tích cực mua mạnh những cái giai đoạn này đó là cái lý do mua Tiếp theo cái bài học rút ra từ cái việc đầu tư cái cổ phiếu FPT này như thế nào? Thì đầu tiên AZFIN cho rằng cần việc phân tích đánh giá cần phải cẩn trọng và làm kỹ càng khi chúng ta đầu tư bất kỳ cái gì không chỉ là cổ phiếu đâu đầu tư bất động sản hay đầu tư vân vân thì có một điều rất lạ rằng nhiều người có thể mua một cái áo chỉ trị giá vài trăm ngàn thì họ cần lên đặt xuống đúng không hay họ mua một suất cơm trên mạng hay họ mua một cái gì đó nho nhỏ cần lên đặt xuống rất nhiều thậm chí săn siêu ỏm vân vân thì họ lại tính toán kỹ thế nhưng họ lại ra quyết định để mua cả tỷ đồng tiền cổ phiếu thì họ lại chỉ ra quyết định trong nháy mắt mà không đánh giá phân tích một cách kỹ càng bài bản và đầy đủ thì đó chính là một cái sự sai lầm rất lớn đối với đa phần nhà đầu tư thì đâu đó nó nó nó không hiểu là cái nguyên nhân đến từ đâu mà họ lại ra những cái quyết định phải nói là khá phi lý như thế nhưng nó rất phổ biến trong đám đông thứ hai là khi lựa chọn được những cái cổ phiếu tốt hãy nắm giữ lâu dài để hưởng lợi lớn từ nó chứ đừng có mới tăng được 5, 10, 20 phần trăm mà chúng ta đã bán mất có thể chúng ta sẽ mất cả chục lần sau đó tức là hàng ngàn phần trăm thậm chí nhiều hơn và chúng tôi uh, đánh giá rằng khi tâm đến tâm đến thì uh, tự cái tài chính nó sẽ đến sẽ đến và tiếp theo thì đây là minh họa về cái thành quả cổ phiếu FPT chúng tôi mua tích sản và giữ rất lâu dài đấy ạ cái vá vốn tích sản của chúng tôi còn ở 16.348 đồng thôi. thì so với giá hiện nay thì lợi suất nó lên đến cả 500 phần trăm 500 phần trăm phải nói rất cao và chủ đề tiếp theo cũng là một cái cổ phiếu trong danh mục của chúng tôi ở đây. Đó là cổ phiếu ACB. Thì đây là một cái cổ phiếu có rất nhiều những cái biến động cũng như là cái biến cố mạnh mẽ, đặc biệt là cái biến cố liên quan đến bầu kiên năm 2012-13 đã làm trao đảo toàn bộ thị trường tài chính nói chung và làm cổ phiếu ACB phải hướng chọn những cái cơn rông bão rất lớn từ thị trường. Thì trên đây là cái nội dung của cái phần 1 trong cái chương trình nhật ký đầu tư 69 cổ phiếu cổ phiếu FPT. Xin chúc quý vị có được những cái kiến thức hữu ích từ những cái chia sẻ trong cái chuỗi series này của chúng tôi. Thì xin chào và hẹn gặp lại ở nội dung tiếp theo.